chúng ta đến với một một diện tích ổi mà có thể khẳng định là ra quả quanh năm và để giải đáp những thắc mắc của một số bạn ở trên mạng là tại sao mà ổi thái lại ra ổi ờ, ra quả quanh năm cũng như là một số bạn yêu cầu là hướng dẫn về cách chăm sóc ổi ờ, rồi thì cách trồng ổi để bón bón bằng phân xịt ngay từ giai đoạn đầu như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta đến với một diện tích ổi rất quen thuộc của nhà ông Nguyễn Kim Duy và bà Đồng Thị Huyền ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để các bạn thấy à, được rằng ổi ở đây có quả thu hái quanh năm cũng như là về kỹ thuật chăm sóc cũng như kỹ thuật trồng. Vâng thưa ông Nguyễn Kim Duy ạ. À, được biết là ông rất nổi tiếng trong cái à, à cái về cái kỹ thuật chăm sóc ổi. Thì ngày hôm nay à, trước khi mà đến với phần hướng dẫn trồng ổi bằng phân Sinic hoặc là hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc ổi thì ông có thể cho chúng tôi dạo qua một cái vườn của mình để xem vâng. tỷ lệ quả vâng. đang ở trong giai đoạn để chín như thế nào. Vâng. vâng. vâng. đây thưa các bạn là những cây ổi như thế này. Thì ờ, ờ, ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày mùng 9 tháng 7 năm 2020 Ờ, và với diện tích nóng với thời tiết đang nóng là từ 38 đến 40 độ trong giai đoạn này nhưng ở đây ổ vẫn rất là sai như thế này ổ vẫn sai chát còn lượt như thế này đây. ví dụ như là những cái cành như thế này Để sai như này các bạn này đây sai như thế này đấy đây, đây. và ông có thể bổ một quả ổi cho bà con ăn thử được không ạ đây ạ được. đây các bạn này thoải mái luôn sai như này dao vâng dạ nó vâng. vào này cầm con dao đây cái Đấy ơi đây cái quả này quả lào chín đó từ từ quả lào chín đó từ từ đã nhé quả chín vâng quả chín đó đây các bạn này trong một cái cây thì nó quả lào chín đó quả lào chín đẹp không vâng. trên một cái cây thì nó không được quá xanh tốt nhưng mà trên đây tôi chỉ đến sơ sơ đây cũng có vài chục quả đây các bạn này đấy vài chục quả ở đây bốn đây là ngắt nhiều lắm rồi đây là kỳ vừa rồi là tôi vừa mới thu hoạch thu lời là hơn một tấn rồi đấy hơn một tấn cả vâng. vâng. mà diện tích ở đây mình có bao nhiêu cây ạ diện tích ở đây nếu như là tại trồng cây và những cái cây kia thì nó vào khoảng độ 180 cây vâng. nhưng nếu như là thì trồng độc ngọc không thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng 150 cây đây thưa các bạn là quả ổi sau khi ngắt ra thì nó sần quả như này sần quả gãy búa cảnh à gãy cảnh đây này, các bạn này đây này cái cái cái chùm này chị muốn lần lên là gãy hẳn thế à <laughs> cải cải cho nó nuôi còn chứ vỡ được chứ không được cái cải đừng sai quá tiếp tục sang bên này đây là coi như thế là tôi vừa ấy thu hơn một tấn rồi đấy hơn một tấn rồi đấy còn bây giờ lại tiếp tục coi như thế là nắp tiếp cho để chị ăn bổ ném bọc quả bà con thưởng thức để bọc quả đấy bổ bổ luôn để cho bà con thưởng thức vâng. sau đây ờ, tôi có thể bổ hồi để cho các bạn Ổi sạch ăn luôn Ổi sạch ăn luôn nhé Không cần rửa Đây các bạn này Quay gần vào đây Chỉ cần đưa con dao vào thôi à, à, Đưa con dao vào thôi nhưng mà đã thấy là nó giòn Đây Đây các bạn này Thấy chưa Đấy Tí ruột thôi Chỉ một tí tẹo ruột, ruột chỉ có một tí thôi Cùi dày như thế Ruột Đấy. chỉ có một tí tẹo thôi Đấy. Ruột chỉ có một tí tẹo này thôi nhá Cùi dày Trắng ngán luôn Đấy Cảm ơn đấy nó giòn lắm cảm nhận được độ giòn luôn đấy vâng mời anh ạ vâng. vâng. chị đi chị Huyền ơi đây mời chị Huyền đây các bạn này sau khi cắt chỉ ra... có một chút tí ruột thôi tí tẹo tẹo thôi còn cùi nó dày như hạt không có đúng rồi vâng đây cùi dày như à, thế này các bạn mời các bạn mời à, chị chị Huyền ơi dạ. ra đây ra đây làm quanh năm ngày tháng không hết việc khổ. À. Đấy. ngon nhá đấy bỏ ổi này thì các bạn này cắt ra như miếng cau luôn ừ, trắng quả này ngon ngon nhỉ đây một cành như là không có hạt luôn vâng, một cành mà nó như thế này vâng. À. đó để một cành đây là trong cái cây này là tôi vừa mới thu xong đấy nhá tôi vừa mới thu một nứa vừa lại xong bây giờ lại tiếp tục lại tiếp tục đi xem ngon lắm đấy chị đến ừ, đây cách đây mới được bao nhiêu ngày đâu vâng mà đã đã chuẩn bị thứ hai nó sai như thế nhỉ đây, nó trên cây đây. trên cây nó lại còn hoa quả này đầy chi chít này chị nhìn này lụ này vâng. hoa này xong lại quả con này đấy này lụ này đấy. lụ này sai như thế này nhưng mà lụ này đấy. Đây là ngụ này hoa này quả đây quả quả còn xuống cả đất đây này nó lại em cực kỳ mãn nguyện về cái giống ổi này luôn vâng nếu như còn diện tích em sẽ còn mở rộng nữa nếu như mà diện tích đấy mất rồi ừ. Ừ. Rồi. Quả là mai phải chủ động những các bạn ơi trời nắng nóng này mà được miếng ổi giòn ngọt Ngon thì lắm. ăn ổi, thì ổi trên này làm gì cảm nhận đâu. À, quả ổi này còn, còn, còn ngon hơn cả quả lê. Đúng rồi. Mà nó sạch sẽ. Chắc. Quả lê lại còn coi như sợ thế này thì các riêng cái quả này. Ừ. Ừ. Như thế này ăn luôn không phải rửa dùng gì cả. Ừ. Riêng quả ổi là sạch nhất. Ừ quả đây chẳng này đúng rồi quả này có có treo nữa không hay là cứ để này thôi rồi nó các bạn thế thôi anh rồi ngọt động cả lắm rất là ngon các bạn ngon lắm ngày nào em cũng ăn ổi nhưng mỗi một ngày phải hai quả vâng. mới đủ vâng. ổi thì rất ngon và mát đây các bạn có thể ngồi xuống để quay cho các bạn thấy đây ổi từ gốc từ gốc nhé từ quả năm nóc dưới gốc này từ gốc đến ngọn các bạn đây những cái quả nó nóc như thế này đấy nó nóc quả to từ gốc cho lên tới ngọn từ luôn. gốc lên ngọn luôn đấy mà cây thì cây này là mới được à, cái này là mới ra vào được một năm một năm hai tháng tuổi một năm hai tháng tuổi vâng. một năm hai tháng và thưa ông đàm cái ổi ở đây thì thấy rằng là trong khi mà nó sai chữ quả như này nhưng mà ông vẫn đang chiết quả chiết cây như này ông vẫn đang chiết cây thì à, xin hỏi là cái này là mình cung cấp giống đi đâu ạ tôi à, cung cấp giống cho tất cả bà con trong nước không cứ gì ở mình vâng. mà cả trong gia này hiện nay cũng có thể rằng có một số bà con trong gia này đang xem vâng. đang xem cái cái chương trình này vâng. thế cho nên rằng nếu như là bà con nào trong gia này đang xem chương trình này thì cứ chú ý theo dõi Chắc tôi sẽ hướng dẫn bà con cả cái cách thức chăm bón và cái giống cây bà các bà vừa chuyển vào kỳ vừa rồi vâng. theo bà con vâng. thế nên là các bà con cứ yên tâm và sau đây thì à, để tạo ra được những những cái vườn ở ổi xinh đẹp và quả sai chĩu cũng như là quả bốn mùa và cái ờ, chất lượng ổi ngon thì chúng ta đến với một quy trình là hướng dẫn cách trồng ổi. Vâng. Vâng và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với phần hướng dẫn trong hướng dẫn cách trồng ổi trong cái thời tiết nắng nóng như thế này. Vâng. Và thưa Nguyễn Kim Duy là Ờ, ở đây thì ờ, ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn cho bà con cách trồng hai loại ổi một loại là ổi ghép ghép và một loại ổi chiết và, vâng. dạ. và thưa các bạn là đây là một cái phân sinic có trọng lượng là 5 kg và dòng phân này là dòng phân để bón gốc đấy mặt sau thì là phần hướng dẫn thế và sau đây thì ừ, tôi sẽ hướng dẫn cách trồng ghép à, bỏ cái phân cái, cái kéo đấy. Vâng. Đây, bây giờ coi như thế là trước hết thì tôi sẽ giới thiệu cho bà con. Đấy. Cái thứ nhất tức là muốn coi như thế là trồng được một cái vườn ổi ngon và ấy thì trước hết là ta trước mắt là phải là cây giống phải không ạ cây giống là quan trọng nhất của coi như thế là là cái hiệu quả kinh tế sau vâng. và cái phân bón vâng. thế thì cây giống thì đây thế bà con đây nó là một cây ổi ghép Đấy, ổi thái lan ghép thế cho nên là, là, là ghép thì bản chất cây nó đã coi như thế là đã có bầu sẵn vâng. và người ta chỉ ghép mắt trên này để coi như cho nó phát triển thôi vâng. thế thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bà con nếu như bà con nào trong gia lai đang xem cái chương trình này thì chú ý tôi sẽ vâng. hướng dẫn cái cách thức trồng cách thứ nhất tức là đây là trồng trên đất hai lúa thì ta cũng không cần gì phải coi như thế là là là uh, ấy cả ta chỉ cần coi như đắp bụng lên vâng. Đấy, trên đất hai lúa ta chỉ cần đắp bụng lên và cái lúc mang cây về ta sẽ rạch cái bầu ra đây đây bản chất cây của nó sẽ có bầu như thế nào cây của nó sẽ có bầu như thế nào bầu dưới bóng này ta sẽ rạch cái bầu này ra rạch cái bầu ra đây yeah. À. đây rạch cái bầu này ra ta sẽ đặt vào đây đây sau khi đặt vào đây đấy nhá rạch ra xong rồi ta sẽ đặt vào rạch luôn kia đi đây đây cây nó như thế này vâng. và con sẽ rạch như thế này đấy. để bóc cái bóc cái này ra thế này cái bóng ra và vâng, sau đó vâng, thì đặt vào, sau khi mà làm đất xong thì các bạn đặt cây vào trong đúng rồi. một cái hố đất như thế này đúng rồi vâng. đấy là cái thứ hai cái thứ hai nữa tức là như thế này sau khi ta đặt xong thì bà con chú ý là coi như là cái nút trồng tuyệt đối không được bón phân gì ngoài cái phân sinic và do bếp vâng. đấy, đây. Dạ đây đây là cho bếp vâng. nhé thì bà con sẽ cho coi như mỗi một khóm đấy vài nắm cho bếp nhé vâng, vài nắm cho bếp thế nào đấy. Đấy. và sử dụng coi như có thể rằng vài nắm như thế này vâng đấy, đấy. coi như đã là xong vâng, và nắp đất à, tôi sẽ hướng dẫn bà con rất chi là cụ thể đây xong khi xong là tôi bà con chỉnh nắp đất tuyệt đối không được bón bất cứ loại phân gì ngoài silic với lại do bếp rất là đơn giản và đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Đấy, đây làm là demo. cây đây là coi như cây ghép vâng đây là cây ghép nhé yeah. vâng. thế còn phương án thứ hai đây là cây chiết cây chiết đây cây chiết tôi cũng lại hướng dẫn bà con vâng sau tôi sẽ nói về cái vì cây chiết nó sẽ có lợi ích như thế nào và cây ghép có lợi ích như thế nào vâng đây lấy được hai lúa bà con chỉ cần dùng thế này thôi đấy. Đấy. sau đó đây là một cành ghép à, đây là một cành chiết đây là mình ra cắt từ cành chiết ngoài cũng được vâng đi mình lại phải sang. lại phải đi ra tận cây nó nó xa vâng, được không sao vâng sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với phần mà cắt um, cái cành chiết từ ở trên cây xuống để trồng bắt đầu coi như thế nào bà con đến với tôi là để coi lấy cái cây chiết từ ở cái cây chiết mang ra để trồng thì vâng. đây là nhà vườn chúng tôi đã lựa chọn tất cả những cành nào đạt tiêu chuẩn để mà chiết và mang ra trồng thì đây ví dụ như đây những cái cây này hiện tại chiết nhưng mà bình thường là vẫn có quả bình thường đấy, đây là chiết nhưng mà tôi chiết rồi đấy nhưng mà quả vẫn cứ như rất chi là nhiều luôn đây rất chi là nhiều luôn đấy, quả rất nhiều luôn tám lạng lấy tám lạng vâng ờ, ông làm ông đánh giá là trên cái cây mà đang chiết quả này thì ờ, nó có đang chiếc cành này thì nó có khoảng bao nhiêu quả trên tức là đây nói chung ra mà nói rằng là nó nó rơi vào tầm cỡ vào khoảng hàng chục cân đấy hàng chục cân đây, vâng, đây hiện tại đây hiện tại cụ thể luôn cân sao hết cây đây, này cây này nó cứ lôm na như vậy thôi cây này gần 100 đây. quả đây. gần 100 quả đây. và có 3 quả là một cân đây vâng. đấy. thì nó phải gần 30 cân đấy, nó nó, nó còn độ đây. Cân. những, những cái cành này là chúng tôi đã đủ tiêu chuẩn để coi như bắt đầu mang ra cắt để trồng đây như cành này từ từ đã từ từ vâng thưa ông là ờ, để cắt những cái cành chiết này ra trồng thì cái tiêu chí của nó là chọn những cái cành như nào nói chung là tiêu chí để chọn để một cái chọn được cái cành mà trồng được đảm bảo được tốt ý, là phải một tức là dễ là phải đảm bảo đủ thâm dễ hai là cái cành cây nó phải khỏe vâng, nó phải đủ lực tốt phải khỏe nhá thế cho nên đây như cành này đây tôi chúng tôi đã lựa chọn đây vâng, cắt luôn đây cắt luôn để tí mang ra chẳng đây, đây các bạn này đấy cành trên cái cây mà đeo đeo hàng trăm quả ổi trong cái giai đoạn nắng nóng như này nhưng mà ông à, Nguyễn Kim Di đã chiết rất nhiều cành để cung ứng um, giống cho bà con trên cả nước thì cái cành này ông đã lựa chọn đây lựa chọn để cắt để mang ra trồng đây. và ông có thể cắt thêm một vài cành nữa một hai cành nữa không ạ được vâng cắt thêm một hai cành nữa ông có thể lựa chọn những cái um, cành mà mang ra trồng để đảm bảo là nó không chết từ từ cắt từ từ ta lại sang với một cây khác nữa đây. Vâng. rất cây này rất trên cây này nó cũng, cũng rất chi là nhiều quả. Cũng có tới tất hàng, cả rất chi là nhiều. Hàng vài quả hàng năm bảy chục quả trên một cây này. Và bây giờ mình uh, cắt đi ạ. Bây giờ, không cắt được. Bây giờ bây giờ cắt cây này bởi vì nó quả nó nhiều quá. À, à, thế cho nên là mình giải muốn ăn quả đã. Vâng. Xong lại cắt chứ nếu giờ cắt đi Đúng rồi bởi vì nó rất là nhiều quả như thế này. Cái cành này là cành chiết đây. Anh ơi, các bạn. Cành đây nhưng mà cành này nó đang rất đeo rất nhiều quả thế ta lại sang một cái cành khác nữa. tức là các bạn lưu ý nhé khi mà ổi đang có quả mà ta chiết cành thì um, trước khi mà cắt cành ra để trồng thì ta cũng phải lựa chọn vào những cái cành nào mà nó ít quả thì nó sẽ không thiệt hại về kinh tế cho nhà vườn đấy ở đây thì quay tổng thể của cây trên cả những trên những cái cây như này thì nó rất là sai nó phải đeo tới hàng năm bảy chục quả tới 100 quả trên một cây cho nên là chủ vườn cũng đang phải lựa chọn những cái cành nào à, lên cắt ra để trồng và cành nào lên để để lấy quả Đấy. các bạn ạ trên cây này chết rất nhiều nhưng vào quả trắng một lượt như thế này đâu cành nào đâu quả trắng một lượt như này và quả đây là lên từ gốc lên lên tận ngọn trên này để cho nó đảm bảo được coi như thế là đỡ về cái thiệt hại về cái quả trong cái, cái khi mà coi như trên cái cành chiết nó vẫn có quả thì coi như ta chọn những cái cành mà nó quả được ăn rồi hãng cắt thì nó sẽ không lãng phí ví thử đây như quả này như cái quả này là là trên cái cành cắt thì có thể rằng quả này ăn được hai quả này đấy, đấy, đó. thế cho vâng. nên rằng là đến bây giờ thì bắt đầu ta sẽ cắt đây vâng. à, bắt đầu ta sẽ cắt để mang đi trồng đó đấy. đấy hai quả này đều ăn được rồi hai quả đây dạ. vâng. còn đây bản chất nó đã hoa quả như thế này rồi đây các bạn này cành chết nhưng mà đã sai hoa như thế này rồi hoa đã hoa vẫn sai như thế này trong khi nó đeo hai cái quả to như thế này thì hoa nó sai chắt một lần như này Đấy. Dạ. à sau đây thì để ta ra trồng vâng. được đi vâng. với cái cành như những cành chết như này thì ta có phải tỉa bớt đi gì không lúc trồng ta có thể cắt bớt đi tí vâng. cắt bớt bỏ những cái phần. Cắt bớt cái phần ngọn đi. Đúng rồi, để cho vâng. nó ấy, còn cái hoa quả của nó thì mình để bao nhiêu đó là tùy. Vâng. Thế và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với phần hướng dạ, dẫn trồng, trong bưởi chiếc. Đây để để cũng như vừa lúc nãy là coi như thế là chúng tôi đã coi như đưa bà con đến cái cái, cái cây để mà cắt cái cành chiết ra trồng. Thế cho nên rằng là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bà con coi như thế là cái cách thức trồng cái cây ổi chiết nó như thế nào thì đây cũng nó là trên đất hai lúa nhá nó vẫn cái, cái công tác trồng nó vẫn như nhau vâng. đây công tác trồng vẫn như nhau Đó. ta vẫn cứ coi như bóc bầu ra và cho cứ cho bếp à, cho vài vài cái trò bếp thế này đó cái này anh phun đừng quắng lên đó thấy nhá và coi như thế là dùng cái gói 5 cân của cái Sinic 5 cân này đấy đây đấy. đấy nhá cái, cái phương thức trồng cũng vẫn như như nhau ta vâng. Đấy. đó Đấy. xong là lớp đất thế là xong Đấy, cái phương thức trồng trên đất nó rất đơn giản vâng, rất đơn giản rất đơn giản thế xong là tưới ẩm thế thôi và thưa ông là sau khi mình đã trồng với cái um, uh, silic và cái cho bếp cho ổi này rồi thì đến giai đoạn nào thì mình lại cho món tiếp ạ được tí nữa tôi sẽ hướng dẫn bà con có những cái cách thức đây là cái, cái phương thức trồng đấy như thế này trong bà con tưới nước đấy. bắt đầu để đợi đợi cái thời gian tưới nước thì chúng ta lại tiếp tục trồng cây thứ ba là vẫn là cái cây chiết thì trước hết là ta sẽ dọc bầu đấy, dọc cái bầu dưới bóng này ra đấy, dọc cái bầu dưới bóng này ra và dùng kéo nhé và dùng kéo cắt cành vâng. tỉa bớt tỉa bớt vâng thưa ông tại sao lại phải uh, tỉa bớt cành điện vì là tỉa bớt cành đi cho nó đỡ quay bị héo và đồng thời nó vâng. cho nó đỡ vận chuyển cái nước lên trên nó làm hại cây à, vâng. đấy. đấy đấy đây tiếp tục đây là sau khi mà tỉa bớt cành đi thì ta lại cho do bếp đặt xuống và cho thêm cho bếp vào mỗi một gốc như thế này thì nào. đây lại vẫn quy trình vẫn như vậy vâng. À, quy trình vẫn như vậy rất đơn giản rất à, đơn giản hai vốc này thì nó tương đương với khoảng độ thôi hai vốc uh, ờ, silic này thì nó tương đương với khoảng độ 3 đến 4 ạ phân bón silic các bạn nhé dạ, Đấy. Đấy. Dạ. và sau khi phân vâng, xong là tay sẽ vùi vào vào xong là tưới nước cách trồng như này rất là đơn giản các bạn rất đơn giản và vâng. cái ổi nó không cần nhiều đất lắm sau lúc là bón ta mới cùng cần đấy vâng. bởi vì lúc trồng đấy ta cũng chưa cần phải đấy đấy thế thì bắt đầu coi như là bà tưới nước đi sau đây là chúng ta đến cái quy trình tưới nước các bạn tưới nước là xong vâng. Không sau khi mà ổi được trồng xong thì chúng ta tưới nước thế này để giữ ẩm cho cây và hàng ngày thì các bạn cũng ờ, tưới nước để trong cái thời tiết nắng nóng như này thì hàng ngày các bạn lên tưới nước để giữ ẩm cho cây và cũng tránh trường hợp là cây bị mất nước hàng ngày chúng ta chỉ cần tưới nước lã thôi không cần phải tưới nước gì đợi kỳ nào nó bén chân rồi thì lúc đấy ta mới lại bổ sung thêm các dòng phân bón nữa bây giờ tôi sẽ lại, nói về về cái quy cái quy trình trồng cái cây này tức là vì sao mà coi như thế là là trong cái lúc trồng mà bà con tuyệt đối không được bón cái gì ngoài do bếp và phân xinic thì tức là cái phân xinic và cái do bếp này nó sẽ có tác dụng kích rễ để cho cây nhanh hợp đất đó thế cho nên là trước khi trồng cây tuyệt đối không được bón bất cứ loại phân gì trên bất cứ một cái loại đất nào Đấy. chỉ được phép bón do bếp và xinic thôi để tác dụng cho cây nhanh hợp đất Đấy. Thế bây giờ coi như ta sẽ đến cái phần thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn bà con cái phương thức chăm lúc nào là lúc bón được phân đó lúc nào là lúc bón được phân cho cây đây trên ruộng này thì thực ra là đã có rất nhiều loại cây để hướng dẫn bà con hôm nay tôi sẽ ghi rất chi chi tiết Vâng, ờ, thưa ông Đọc Di Thì ờ, cây như thế nào thì bắt đầu mình bón phân ạ? Đây Ở giai đoạn nào thì mình nên đón ạ? Đây là bắt đầu tôi lại hướng dẫn tiếp Đây là cây trồng tháng thứ ba trở ra tức là cây lúc bắt đầu trồng như vừa nãy các bạn xem là chỉ có do bếp và xuân xí vâng. bao giờ bà con nhìn thấy cây tức là hợp đất cây như thế này thì bắt đầu cây cây này bắt đầu hợp đất, đất. Đó, vâng. cây là bắt đầu hợp đất vâng. và thì lúc bây giờ ta mới được phép bón đây vâng. tiếp tục vào ta bón và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với quy trình Đấy, à, bón phân xịt à, để cho cái ổi mà nó um, bạn đem dễ rồi các bạn nhé đấy đấy ngoài do bếp đây nhá bà con thấy nhá Ông có thể nhắc là cái cây ổi này có thể đã trồng được mấy tháng rồi không ạ? Cây ổi này là trồng tháng này là tháng thứ ba. Nhá. Cây đã hợp đất. Thì bắt đầu ta mới được phép đây. Ta bắt đầu bón. Và khi bón thì các bạn nên bới đất ra. Để ta bấy vòng dạ. quanh ra và để ta rắc phân vào cho sau đó ta lấp đất lại và tưới nước giữ ẩm cho cây. và sau khi mà đất đã được bới ra như thế này thì sau đây chúng tôi hướng dẫn quy trình cho nhà vườn là này, bắt đầu coi như thế là thưa các bạn là ở giai đoạn này thì chúng ta lại bón khi mà ổi đã hợp đất rồi bắt đầu ta bón cái đằng phân bón thì đây ta dùng phân bón thúc Đấy, bón Đúng. thúc vâng. và còn cái gói 5 cân này viên này thì là bón lót vâng. trước khi trồng thế nên bây giờ ta sẽ dọc cái gói bón thúc bạn này Cái đằng à, có viên này Thì ta để bó nót Đây nhá, viên ba màu Đấy cũng rất là đẹp Thế và cái đằng có bột này thì ta Đây là bón thúc Đây, bón thuốc. cái này là ta để bón thúc cho ổi Cái này cũng không cần nhiều nhá. Vâng. Đó là báo cáo bà con là cái này không cần nhiều Đúng rồi Tức là cái này là phân bón thúc Thế nhưng không cần nhiều Đây Xin bà có thể cho biết thành phần của phân bón thúc và phân bón lót được không ạ? Nói chung là tất cả đều là của silic hết tất cả đều là phân của sinic hết thế nhưng có hai loại một loại tức là trả lời tôi, trong cái cái cái này nó là phân bột và nó sẽ có cái hàm lượng đạm nhiều hơn cái phần coi như bón nót thì cho nên rằng là ta để bón thuốc đây tức là bắt đầu ta, ta bắt đầu bón rất đơn giản mỗi một cây chỉ cần vài nắng thôi cái này thôi và đồng thời cho phân chuồng với cái hàm lượng mà bón thuốc này thì chúng tôi có bổ sung thêm một chút đạm một chút lân để uh, cho cây ở giai đoạn này đang cần đạm lân sinh trưởng phát triển tốt Đấy. và có bổ sung thêm phân chuồng và đây là phân phân gà mục phân gà đá ngoại mục và mỗi một gốc như thế này thì à, mình sẽ bón cho nó khoảng độ 5 đến 7 cân cây cho kiều coi như thế là quy trình như thế này sau khi ta lấp đất vào tưới cây là đến lúc 4 tháng sau ta ăn quả không phải sở mó gì hết nữa vâng. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi thỉnh thoảng bổ sung uh, kali vâng. nên là cái lúc mà có quả nhiều thì phải bổ sung kali vâng. và mỗi một cái gốc mà ở ờ, giai đoạn sau 4 tháng thì ông sẽ bổ sung cái kali như nào đúng rồi nếu như sau 4 tháng thì coi như là ta sẽ sử dụng cái kali tưới nước à. hòa nước tưới thêm Đấy. Vâng. nhưng mà nếu như là nếu như là nó mà lắng nóng thì ta cứ dùng cái gói quanh 200 g tí tôi sẽ hướng dẫn bà con lại quanh như thế là dùng cái gói 200 g để, để phun cho nó ờ, đỡ cái, mất nước cái trời kỳ hạn à, tức là nó chống mất nước chúng ta lại tiếp tục coi như bón cây thứ hai đấy tôi lại hướng dẫn bà con bón tiếp đây là coi như thế là trồng ổi trên đất hai lúa thế cho nên rằng là và con dùng cái phân này bón vào thì cây đất nó sẽ tơi đấy, đất nó sẽ, sẽ tơi ra thế. nhá vẫn chỉ có giò bếp và phân silic ban đầu sau khi cây hợp đất bắt đầu ta bắt đầu bón tiếp đấy. cây hợp đất rồi bắt đầu ta bón tiếp thưa các bạn là với cái phân bón thuốc này thì nó có thêm hàm lượng à, đạm và lân nữa cho nên là chúng ta bón vào thì à, cây nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn và sau khi mỗi một gốc được bổ sung thêm cái hàm lượng à, sinic bón thúc này bằng bột thì chúng ta cũng bổ sung thêm cái phân chuồng hoai mục và ở đây là cụ thể là phân gào hoai mục và mỗi một gốc như này thì ta bổ sung cho nó khoảng 4 5 cân trên một gốc như thế này Đấy. và sau khi mà chúng ta bổ sung giữa phân chuồng và phân Sinic loại bón thúc thì chúng ta lấp đất và tưới nước giữ ẩm cho cây. Thế là xong. Vâng. Đấy, tức là đến lúc ăn quả luôn. Vâng, cho đến lúc thu hái quả. Thế và sau xin hỏi ông là sau khi mà thu hái quả rồi thì à, bao nhiêu nữa sau thì mình lại phải bổ sung thêm phân Sinic vào Tức là bởi vì thực ra ấy, thì cái phân Sinic là nó rất rẻ. Vâng. Nó không hết đáng là bao nhiêu cả. Nếu như bà con mà có thời gian được thì cứ hết một nửa quả bà con lại bổ sung thì nó coi như thế là cho nó đủ chất cho nó bởi vì bản chất cái cây này là nó nuôi quả rất ác vâng. Đấy. Vâng. nó nuôi quả chủ yếu là nuôi quả vâng. thế cho nên là, là ít nuôi thân mà nó đúng rồi ít nuôi lá chủ yếu là nuôi nuôi quả vâng là bón xong rồi thì ta có thể rằng là nhúng qua cho nó một chút là quay là xong à, vâng xin hỏi ông khi đã ở trên vườn tổng thể đây thì mình có cái cái ổi mới trồng à, 3 tháng này thì mình có bao nhiêu gốc ạ? Tức là tôi có khoảng độ 200 gốc. 200 gốc. Hơn 200 gốc đó. Vâng. vâng. À. 200 gốc. đang thu kia thì là ổi đang thu kia của tôi nó có tổng tầm cái khoảng 400 gốc. Vâng và có thể ông ờ, xuất phát hành ờ, lý tưởng nào mà mình đến với ở trường ổn và mình lại còn hiện nay mình lại còn cung cấp dấu trên toàn quốc bởi vì rằng thực ra là quá trình coi như tôi đi về cái ổi này lý do là tức là cái cây ổi này là dễ chăm sóc chi phí thấp là coi như dễ chăm sóc và lại coi như cái là thị trường coi như thế là tiến nhựa cho nên rằng là cái ờ, cùi của nó dày nhưng cái ruột của nó rất mỏng ăn nó giòn nó ngọt chín chắn là nó vẫn giòn ngọt thế cho nên là trên thực tế là nói là cái thị trường bây giờ là không có rồi này mà chỉ có riêng bắt đầu tôi mới làm được người đầu tiên thế cho nên tôi muốn coi như thế là mang lại cho bà con coi như một cái giống tốt nhất Đấy, để cho bà con coi như là có một cái những cái vụ thu hoạch trên cái đồng của mình nó nó nó mỹ mãn về cái cái sức lao động mình bỏ ra Đấy. thế bây giờ tôi sẽ lại hướng dẫn cho bà con coi như phương án thứ hai tức là vẫn sử dụng cái Sinic nhưng nó lại là Sinic với 200 gram 200 g để coi như là về mùa nóng